với sự chênh lệch nhiệt độ như thế Hà Nội thì khoảng tầm bây giờ chắc là 20 22 độ gì đấy hôm qua thì có vẻ hơi lạnh và Sài Gòn thì là 32 độ nên là mình đã lựa chọn mình ở nhà và mình bật điều hòa <laughs> rồi và chiều nay thì mình sẽ có một chút việc Và chiều nay mình sẽ dẫn các bạn đi Bật mí nhá là hôm nay sẽ được gặp Min và Eric đấy wow. Hãy xem đến cuối video này nhá Đừng có tắt vội đấy Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của Yến Nếu các bạn có sở thích khám phá du lịch, văn hóa ẩm thực và sống ảo thì các bạn tìm đến đúng kênh rồi đấy Và mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những hành trình khám phá các địa điểm ăn uống, vui chơi, sống ảo giúp góc nhìn tích cực và lạc quan của mình <laughs> Ok, hôm nay thì mình đang có mặt ở Sài Gòn, quận 4 ngay bên cạnh bờ sông Và ok thì mình sẽ quay sơ sơ cho các bạn chỗ mà mình đang ở nhé Ok, đây là cánh cửa wifi đầy đủ tủ giày chiếc gương vì là mình đang ở nhà nên là mình ờ, mặc như này đừng có cười nhá đây là bếp này có thớt có dao có thìa có xoong nồi bình siêu tốc đủ cả các bạn ạ lò vi sóng tủ lạnh nhưng mà tủ thì ờ, bọn mình không mua gì cả <laughs> biệt với con gái thì có vẻ như là nhà tắm là một nơi rất là quan trọng khi mà các bạn đi đâu đấy thì nên lưu ý đến nhà tắm nhé khăn tắm nè đầy đủ nè lại còn có cả một cái cây cây nhựa xinh xinh xinh xinh đấy vòi nước oh. ui xịn sò chưa quá là xịn sò luôn một chiếc tivi nhưng mà chả ai xem cả dương nè Nhìn chảnh chó không ừ. Và đây Một chiếc sofa Cái này rất là hay nhá Các bạn có thể kéo ra thành một cái giường khác đấy căn phòng như thế này chúng mình có thể ở ba người hai người nằm trên giường và một người nằm đây nếu mà sau này mà giả sử mình có nhà riêng nhá thì mình cũng sẽ mua một chiếc sofa như thế này ôi số khi mà bạn bè đến thì có thể là trải ra để nằm đúng không tiện ai. ổn áp học, quá ổn áp sẽ đi ra đây đây ở đây có máy giặt nè xịn không với những đứa mà lười giặt quần áo như mình thì ở đây quá là tuyệt vời mà đây Chói quá nhở Từ từ nhá Ta-da Đây chính là quận 4 Sài Gòn các bạn ơi Toàn nhà là nhà tôi à Có sông kìa, mình không biết là sông gì nữa Mình không phải người đây, mình cũng không tìm hiểu nhiều lắm Ui, bên kia, không biết là gì ta Cao ốc H3 buổi tối thì lung linh lắm các bạn ạ đến buổi tối mình sẽ quay cho các bạn xem một chút nhá eo ơi nóng quá chúng ta thấy cửa nóng quá trời ơi với sự chênh lệch nhiệt độ như thế Hà Nội thì khoảng tầm bây giờ chắc là 20 22 độ gì đấy hôm qua thì có vẻ hơi lạnh và Sài Gòn thì là 32 độ nên là mình đã lựa chọn mình ở nhà và mình bật điều hòa <laughs> ờ rồi và chiều nay thì mình sẽ có một chút việc và chiều nay mình sẽ dẫn các bạn đi bật mí nhá là hôm nay sẽ được gặp Min và Eric đấy nhớ xem đến cuối video này nhá đừng có tắt vội đấy Ok và mình đã sửa soạn xong và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến sự kiện và gặp Min và Eric thôi Vì trong này rất là nắng nên là lúc nào mình cũng phải mặc áo khoác các bạn ạ Áo dài tay không thì mình sẽ rất là đen Và ok, tắt điện đã nhá Và chúng ta sẽ ra khỏi nhà 7 giờ sự kiện mới bắt đầu các bạn ạ Và bây giờ thì uh, team media của bọn tớ đang ngồi chờ check in các kiểu các kiểu Anh Du Anh Hoàng What? What the fuck? Sổ media nhận kèo chụp ảnh quay chụp nhá <laughs> À, ờ, dạ. chắc có lẽ là lời đầu tiên thì cho phép Eric xin được gửi lời chào tới toàn thể các quý vị khách quý cũng như là toàn thể các khách mời ngày hôm nay có mặt trong lễ ra mắt sản phẩm A Black by Cleo Cosmetics. Xin chào everyone. Hello. Đây có mình có thể thì Hi À, ngày hôm nay thì Hi Wong khi mà có mặt tại buổi ra mắt thương hiệu A Black của Cleo thì không biết là Hi Wong cảm thấy như thế nào ạ? Cùng với tất cả các tấn đầu tiên thì mình sẽ vừa thôi Hôm nay thì chắc chắn Eric sẽ gửi tới mọi người những cái bài hát mà đã thành công với Eric trong thời gian vừa qua Một bài hát mà mở đầu nhẹ nhàng một xíu Mong là mọi người sẽ cùng cổ vũ Eric với ca khúc Có tất cả những thiếu anh của sáng tác này xịn vương đúng không? Thank you. ¡Gracias! it Everybody my hôm nay đã kết thúc và chúng mình đang sửa soạn đồ để uh, đi về và sau khi đi về thì sẽ chắc chắn là phải đi ăn rồi sau một buổi làm việc mệt mỏi như thế thì sẽ phải quẩy lên Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Nếu mà thích thì hãy để lại cho mình một like, comment và đừng quên bật chuông nhé Tại vì mình sẽ quay trở lại các video sau vào mỗi thứ bảy hàng tuần Bye bye